Hello and welcome to BBC News. Today, where <laughs> I'm sorry, there were a few problems with the, uh, the staff here. so, hôm nay em sẽ cho anh đăng thật sự Xin chào mọi người đã quay trở lại kênh của mình Như video trước mình đã giới thiệu ra bạn trai của mình nha Nếu <laughs> mà mọi người có thắc mắc thì mọi người coi video trước và sẽ lấy bạn trai của mình Cà Mau Đây là bóng cá mồng gà Cá mồng gà cái gì Không Có ở trong đây có tỏi, có cá, có ớt, ngon lắm Em sẽ cho anh ăn thử Đặc sản Cà Mau Cơm <laughs> rồi có nấu đậu ve xào với lại cá cá khô cũng đặc sản của Cà Mau luôn cá chua hồng khô nha mọi người là canh đông ngót đó nhưng mà có cơm nữa mà chưa lấy cơm cơm ở vi ở video trước á, mình làm á, mình coi xong mình thấy mọi người khen bạn trai mình đẹp trai quá thế hôm nay <laughs> hôm nay mình phải mất khớp lên mình phải mặc đồ đẹp lên anh hiểu em đó làm chung công ty với mình tạo là đây là món cà mau ngon lắm ăn thử đi và ăn thấy ngon không chứ mình mua mình cũ về cho mình trai mình ăn thử đó thấy ngon rất là ngon mình hấp dẫn lắm mình mời mọi người ăn chung với hai cái gì của anh hết trơn tới gì luôn nhưng mà tôi không biết nói gì đói quá chỉ biết ngon thôi nói ngon thôi chắc là anh gọi Đánh gì? Để rồi Xin chào mọi người Tôi không biết nói cái gì đâu Tôi sẽ im lặng lại Cảm ơn người Tôi làm video cho anh cho anh em phải dạy anh tiếng Việt nha Cảm ơn Kim Mong là tỉnh Cà Mau Florence à anh chia đây đúng rồi chứ anh chưa anh ăn rồi <laughs> em cắt cà đá được không được cái mặt trời này em cắt được không được cảm ơn đúng rồi <laughs> ủa sao không tin bởi vì anh biết em rồi <laughs> nay mình à, nấu đồ ăn đơn giản cho các cái màu gà này nó có nhiều tỏi mọi người đây to travel. <laughs> mắm mà có tôm ở trong luôn tôm Rồi bây giờ tôm à, thay vì là cái này là cá đúng không thì là tôm ở bên trong đó tôm anh biết tôm nhưng mà ở không biết nếu anh mà nếu anh Vâng, anh anh mặc đồ sao không không nhìn anh nhìn hả em tưởng là anh muốn mặc đồ từ same color mặc đồ cùng màu với em em tưởng đó ờ, chưa biết anh gì <laughs> anh không hành động về về <laughs> màu không gần tôi nghĩ là ăn vừa ngọt với em Hello, welcome to Blue People Blue People Xin chào tất cả mọi người đến với kênh Những người mặc đồ màu xanh made anh ờ, nói chuyện với, với ờ, một người cũng được nhưng mà khi anh đi chơi với nhiều người Việt Nam và anh ừ. phải nghe họ nói vậy khó đúng rồi khó theo còn ví dụ khi khi anh làm video là anh phải nói dạ đúng rồi anh, phải, à, anh, anh nghe anh nói xong rồi anh, nói anh nói thoải mái không sao ừ. anh biết nói, cái gì nói vui là được cũng muốn nói vui ừ. đúng rồi nói bye bye mọi người nhé ừ, bye bye vâng. <laughs> xin chào và hẹn gặp lại ok xin chào và hẹn gặp lại <laughs> xin chào tất cả mọi người nha bây giờ mình cũng ăn hết chén này rồi mình cũng nhập nhẹp luôn bye bye mọi người mọi người nhớ ủng hộ kênh mình nha ừ. nhớ đăng ký kênh bình luận hay like gì đó nếu mọi người yêu thích video và giúp ủng hộ mình đó nhớ ủng hộ nha để mai mốt mà Jimmy có làm video hay làm kênh hay gì đó là mình không không muốn thua đâu <laughs> cảm ơn mọi người hồi nãy nói em tóc hai anh nói rồi xin chào và hẹn gặp lại um, anh nói nãy em nói gì em nói là em không muốn thua anh nếu mà trong tương lai anh làm video làm kênh đó if in the future you you will make Dragon um, Oh, of course, right And mọi người giúp ủng hộ mình nha ừ. Bạn cứ cầm ở dưới nó màu đỏ